bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì đây là một số ờ, bếp đã được vệ sinh ờ, sạch sẽ để cho các, các, bạn ờ, dễ lựa chọn và Đây, dễ lựa chọn cho mình một cái con mà mình ưng ý và phù hợp với cái mức giá các bạn muốn mua thì hai cây này là hai cây bếp nó có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi đó là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa thì đầu tiên tôi sẽ giới thiệu con số 1 đây là dòng bếp Paloma có mặt à, men chống xước các bạn nào mà chọn cho mình được một cái con bếp mà mình ưng ý thì các bạn có thể à, chụp lại cái màn hình ở vị trí con đó hoặc là các bạn gửi à, số mã số uh, series của nó đây 918255 để ờ, nhân viên chúng tôi sẽ gửi hình chi tiết cho các bạn xem thì các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook đều được Tiếp theo con bếp số thứ tự là số 2 Bếp này được sản xuất vào năm 2016 Có mặt men chống xước thì đối với con bếp này á shop chúng tôi đã gắn cái công tắc rang vào bên trong bếp này nè thì cái công tắc rang này nó có nhiệm vụ là cho chúng ta rang hay nấu được những món mà có nhiệt độ cao á thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa vì à, cái que cảm biến khóa ga khi nước cạn nồi á nó chỉ đạt nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì bếp nó sẽ khóa ga thì khi ta nấu đến cái nhiệt độ đó thì nó sẽ tắt bếp đi và có một số bếp á, thì nó sẽ có tích hợp nút rang ở trên bếp này như bếp số vị trí số 1 này nè thì nó cũng chỉ chịu được thêm cái nhiệt độ nữa là 300 độ thôi thì nó cũng sẽ khóa ga thì à, shop chúng tôi đã gắn cái công tắc rang này vào đây các bạn có thể rang nấu những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa thì cái công tắc rang này ở vị trí phía bên trái này thì nó sẽ sử dụng cho bếp bên trái còn cái cách sử dụng á, thì các bạn à, sẽ bật qua phía bên trái này là sẽ bật cái công tắc rang đó lên khi các bạn không muốn à, rang nữa các bạn muốn trở về cái trạng thái à, mặc định của nhà sản xuất thì các bạn sẽ bật qua phía bên phải này để tắt tính năng rang đó đi tiếp theo con bếp số 3 đây là dòng bếp Paloma có mặt sơn tĩnh điện nè tiếp theo nữa là con bếp số 4 bếp Rinnai mặt sơn tráng men mặt sơn tráng men đây chống xước tất cả các dòng bếp ga Nhật thì đều có ờ, cái bếp nướng ừ. con bếp số 5 đây là con bếp số 5 đây cũng đã được gắn công tắc rang ở vị trí bếp bên trái năm sản xuất của nó là năm 2016 con bếp số 7 6 con bếp số 6 này được sản xuất vào năm 2017 hiệu Paloma cũng đã được lắp công tắc rang có mặt men chống xước con bếp số 7 đây là dòng bếp Rinnai cũng đã được gắn cái công tắc rang năm sản xuất của nó là năm 2017 có mặt men chống xước đây tiếp theo tôi sẽ qua cây bếp nút nhấn nó cũng có những cái tính năng an toàn cơ bản ở vị trí số 8 đây là dòng bếp Paloma năm sản xuất là năm 2017 nè tiếp theo con bếp số 9 Paloma 800B con bếp số 10 đây có mặt men chống xước thì ba bếp này đều có mặt men chống xước hết ừ, hiệu là Rinnai tiếp theo con bếp số 11 cũng là bếp có mặt men chống xước hiệu là Rinnai năm sản xuất của nó là năm 2015 tiếp theo con bếp vị trí số 13 12 đây là dơ đây chưa vậy à, chưa có chùi uh, kỹ nè thợ làm còn ẩu chưa có kỹ ừ thì đây là con bếp số 12 năm sản xuất của nó là năm 2019 mặt men chống xước bếp này còn rất đẹp tiếp theo con số thứ tự số 13 có mặt sơn tĩnh điện hiệu Paloma model là 800F trên cùng con số 14 đây mặt men chống xước năm sản xuất là năm 2016 tiếp theo tôi sẽ giới thiệu qua thêm một số dòng bếp mặt kính full chức năng đây là một số dòng bếp full chức năng đây có mặt kính cường lực bắt đầu từ con số 15 đây là dòng bếp ờ, cao cấp có mặt ờ, kính cường lực viền bằng inox bếp này á cái ưu điểm của nó là phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng bếp và ở bếp nướng nó cũng có cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm cái nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng bằng nút điện tử và có hẹn giờ nướng và nó cũng có những cái chế độ nấu ở bếp bên phải là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước chế độ hâm và cái chế độ rang ừ. bếp bên trái thì nó sẽ có hẹn giờ nấu và cái tính năng à, nấu cơm nấu cháo tiếp theo con bếp số thứ tự 16 cũng là dòng bếp Rinnai mặt kính cường lực có kiềng nắp che đầu chia lửa và cả nắp khói đều là inox con bếp số 17 là dòng bếp Paloma thì đối với dòng bếp Paloma này thì nó sẽ có tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây biểu tượng đồng hồ này đèn ờ, cái mặt hình bếp đây đây là mô phỏng cho cái ờ, bếp nó đây đèn sáng bên trái là hẹn giờ bếp bên trái đèn sáng bên phải là hẹn giờ cho bếp bên phải ở bếp nướng thì nó sẽ mặc định cái thời gian hẹn giờ của nó vào là 9 phút thì nó sẽ sáng đèn ở phía dưới này ở bếp bên phải này nó sẽ có nấu cơm nấu cháo tiếp theo ở bên trái thì nó cũng có tính năng nấu nước chọn nhiệt độ chiên và cái chế độ rang nút 3 giây đó tiếp theo con bếp số 18 dòng bếp Rinnai cũng có mặt men à, mặt kính cường lực chứ đây bếp này thì nó chỉ có nướng một tầng lửa thôi số 19 cũng là dòng bếp Paloma cái mặt trước của nó có viền bằng à, có cái viền này màu đỏ nè ừ. trên cùng đây là dòng bếp osakaga thì osakaga hay Tokyo Ga họ không phải là nhà sản xuất ra bếp ga <coughs> mà họ chính là những nhà phân phối ga thôi họ sẽ lấy bếp của Rinnai, Haman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 ở bếp bên trái này thì nó có những cái chế độ nấu cơm và nấu cháo bên ờ, phải thì nó sẽ có tính năng là nhiệt độ chiên nấu nước sôi 5 phút tắt hâm và chế độ rang bếp nướng hai tầng lửa nè hẹn giờ nướng thì đây là cái tem ở bên hông của bếp này đây là dòng bếp Haman đây LW2273TR thì đây bếp này được xuất xưởng vào tháng 12 năm 2017 nha tiếp theo thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm một số dòng bếp âm thì ở dưới cùng này sẽ có một con bếp từ âm hiệu là Toshiba ở số thứ tự là số 21 bếp có model là BHP M46BS đây là những cái nút chọn ờ, mở bếp đây và cái nút nguồn ở trên cùng tiếp theo con bếp số 22 đây là hàng trưng bày bếp ga âm mặt men chống xước hàng trưng bày thì đây là cái hộp pin của nó đây bếp này được xuất xưởng vào tháng 9 năm 2019 đây là cái đầu chờ để sạc pin nè ừ. đây tháng 9 năm 2019 mã số của nó là 057574 ừ. tiếp theo số thứ tự số 23 đây là dòng bếp ga âm mặt kính thì đây bếp này nó có cái mặt kính tràn viền thì bếp này nó có à, hai cái bếp ngoài nè có nắp che đầu chia lửa và kiềng nó đều là inox thì cái nắp che đầu chia lửa bằng inox ta có thể sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt á những bếp mà sử dụng bằng nắp sắt thì nó sẽ sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân và nó rớt ra tác dụng của cái nắp này á là sẽ để cái ngọn lửa nó tỏa ra không chụm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này nè là bếp hoạt động không chính xác thì đây là những cái ờ, chức năng của bếp nướng bếp bên trái bếp bên trong và hẹn giờ cho cả ba bếp nấu đây ở đây là công tắc của bếp nướng nè đây là hộp pin ừ. để tiếp tục với đôi quay clip ngày hôm nay thì tôi sẽ quay lại với con bếp chính đây là dòng bếp uh, Rinnai KG34NBK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 giá của nó đây đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh tuột vào bên trong cắn phá dây điện thì bếp này được xuất xưởng vào à, tháng 12 năm 2018 đây là bếp nướng của nó đây mâm vỉ này là inox đây rất là đẹp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 tại vì ở bếp bên ờ, ở cái ờ, đối với dòng bếp này á thì ở cái que cảm biến này thì nó chỉ chịu nhiệt độ là hai trăm rưỡi bếp nó sẽ khóa ga thì khi mà ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt lửa khi mà nhiệt độ que cảm biến này chịu đủ hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga vậy khi mà thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang này nè vào ờ, bên phía bên bếp bên trái này thì các bạn có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ các bạn sử dụng như thế nào thì đây các bạn cái công tắc ăn ở vị trí này á, là vị trí là tắt nè là bếp ở hoạt động ở vị hoạt động bình thường khi các bạn muốn uh, sử dụng công tắc rang này thì các bạn sẽ bật cái công tắc này ra phía bên trái thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến này lên thì ở cái nhiệt độ cao để ta có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ nữa các bạn muốn trả về cái ờ, tính năng mà hoặc là cái tính năng ờ, mặc định của nó thì các bạn sẽ tắt về phía bên phải này để bếp sử dụng ờ, hoạt động tính năng của nó bình thường ở vị trí là hai trăm rưỡi ở cái quầy cảm biến này bếp nó sẽ có ra bạn nào đang sử dụng bếp của mình à, bếp Nhật nội địa Nhật của mình ở nhà mà không có công tắc rang này á mà mình lại à, nấu hay nướng mình nấu những món có nhiệt độ cao á <clears throat> hoặc là rang thường xuyên bị tắt lửa mà muốn gắn thêm cái công tắc rang này thì có thể liên hệ đến shop shop sẽ hỗ trợ à, tư vấn cho các bạn